Thưa bác, thầy thích chân tính tìm chữ Pháp hội Linh Sơn trong bộ từ điển 8 tập dày 10.000 trang nhưng không tìm ra. Xưa nay, từ điển có được xem là nguồn tư liệu duy nhất mang tính khả chứng không, đặc biệt là đối với Phật giáo không ạ? Từ điển này là những ngôn từ người ta dịch ra cái ý nghĩa thôi, chứ không phải nằm ở trong cái cốt tủy của Đạo Phật. Nào, nhớ là cái từ điển là dịch ra cái cốt cái, cái ý nghĩa thôi người ta đem cái từ điển mà áp dụng vào cái đạo Phật nó hoàn toàn là sai thì cơ giờ con suy nghĩ đi thí dụ con viết một bài văn mà con thắc mắc cái gì thì con moi trong cái từ điển ra con ờ, tìm những cái danh từ thôi chứ còn đã một bài văn không thể nằm ở trong một cái từ điển được từ điển là người ta muốn mã hóa từng danh từ một gọi là tự điển Người nào hiểu cơ bản này thì mới hiểu được. Còn muốn vào tu đạo Phật thì bắt buộc anh phải coi giáo lý. Anh tu thẳng vô giáo lý đi. Còn một triệu ngoài anh không cần biết. Còn từ điển là nói thiệt con là chỉ là <clears throat> làm sáng tỏ một hai cái danh từ thôi. Chứ không phải là cái cái đạo. Mình phải hiểu này thì mới tu. Tu đạo Phật mà không tìm tìm giáo lý mà tìm từ điển làm gì. Nó sai. Rồi câu hỏi tiếp đi.